Wow! Woohoo! Thank you. Oh! Wow! you Sasa! Dạ, dạ. Tchau! salsa. Wow. Salsa. Zaza! Gaza! Oh! Wow! <laughs> Oh.